Băng phân đứng hàng ba Nhìn ra nơi bờ sông vắng ôi tim lắng chìm sâu Nhớ thương làm bạc mái đầu Từ khi lên xe qua Đi theo chồng về miền xứ xa Cây mùa mùa còn có gió qua đã tàn vì xa cách xa mang nỗi nhớ dòng sông chìm trong một màu muôn tiếng cái ngang mà lỡ bước nên đành xa cánh nhau với tay một mối duyên đầu ngờ đâu tim bước qua cầu đắng cay gửi nửa manh tình phai về nơi phương trời xa ấy thương biến mây là thương xưa còn ai ngóng chờ người ơi nơi xa xăm có hiểu lòng người xưa đó không bóng mùa tàn cùng cơn chen sông cho xót xa một kiếp mai